Vậy cho em hỏi anh Khai có bao giờ là ép vô chưa ạ? À? <laughs> um... à, cũng có có có, có gà gẫm uh, nhưng mà Hello mọi người, chào mọi người đã quay lại với channel của Tiên Và ngày hôm nay Tiên đã quay trở lại với một video mới Cũng như là đã rất là lâu rồi Tiên mới quay lại yes. làm video với người yêu của Tiên Lâu thì... quá bị bỏ rơi <laughs> Không có, tại vì 4 năm tháng dịch nay tụi mình rất là ít gặp nhau cho nên cũng không có thời gian để có thể ngồi xuống quay phim như lần ngày hôm nay à, Theo một cái chủ đề mà Tiên hỏi ở trên Instagram rất là nhiều Thì các bạn ừ. rất là concern và cũng như là rất là muốn tìm tìm hiểu thêm về cái vấn đề này và ở ờ, đây cũng sẽ là một cái video khá là thú vị để các bạn có thể nghe được từ ờ. khía cạnh của một người con trai mà uh, có thể giải thoát được tất cả các đáp thắc giải đáp được những cái thắc mắc của mọi người ok mọi người bây giờ thì tiên sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên, đầu tiên. một câu <laughs> nhiều lắm mọi người nhưng mà ừ. đây là sẽ là câu hỏi mà khao sẽ trả lời rất là chân thành là những cái câu hỏi này sẽ liên quan tới những bạn f boy như cái chủ đề lần trước tiên có chia sẻ với mọi người thì mọi người đang rất là hứng thú về cái chủ đề này thì ngày hôm nay được nghe từ một người à, đã từng trải qua những giai đoạn đó <laughs> trong cuộc đời thì mọi người sẽ uh, tìm hiểu thêm được một chút xíu về cái này ok đâu có nhiều hỏi câu đi. là vậy cho em hỏi anh khai có bao giờ là f boy chưa ạ à? <laughs> uh... giải thích anh là F boy là như thế nào ok ok đối với anh à ok thôi cái này thì nó chia làm hai câu hỏi đi thì câu thứ nhất F boy là gì thì nói chung theo định nghĩa của Kyle thì một bạn fuckboy là một bạn thích khá là nhiều người và cho dù biết được là mình không có có thích đâu không nhé yeah. cũng cũng vừa thích và muốn muốn làm cái gì đó muốn làm cái gì đó <laughs> làm cái gì muốn, muốn làm cái gì đó với uh, rất là nhiều bạn nữ à, nhưng mà không muốn gọi là uh, quen quen đúng rồi không muốn quen ý là muốn vẫn... qua đường mập mờ đúng rồi nói mập chung mờ, là mập mờ và không muốn cho bạn nữ đó biết được là cái um, cái ý định của mình làm là gì cứ lúc nào cũng mập mờ có lúc thì nói là ờ anh muốn quen em có lúc thì không kiểu anh có bao giờ nói anh muốn quen em đâu cái gì anh đâu có bao giờ nói anh muốn quen em đâu em hả không phải ý là nói á ở thì ở thì Anh đâu có việc nói là Oh my god, I really wanna date you, no Không nhưng mà cái này Carol đang không nói bản thân mình Carol à, đang à, định, à, okay, định okay. nghĩa cái từ fuckboy là gì và <laughs> thường họ sẽ làm cái gì ừ. Thì họ sẽ thường họ nói là ờ, anh, đã muốn quen em chỉ để ngủ với bạn ừ. thì thường cái đó là một khái niệm của một bạn bôi còn về cái câu hỏi thứ hai á là anh anh, anh đã từng làm bôi chưa ạ à? anh đã từng là bôi chưa hả anh thì anh nghĩ là và định hmm. định nghĩa đối với bản thân anh nếu mà khi mà anh làm F1 là anh anh anh làm cái gì anh có những hành động gì ok thì nói thiệt thì Kao không nghĩ là Kao là fuckboy <laughs> nhưng mà ý là hồi lúc Kao vẫn muốn Ờ, nói chung là gặp nhiều người đúng rồi gặp gỡ nhiều người nói chuyện với nhiều người hơn và lúc đó trong tâm trí cao hồ không có ý định muốn quen ai hết nhưng mà cao hồ thấy á cái điều khác biệt á giữa cao hồ á và một bạn fuckboy á thì là cao hồ nói thẳng với cái bạn nữ mà lúc đó ừ. cao hồ đang nói chuyện luôn là nói nói chung là cao hồ chỉ nói là hiện tại á mình chỉ có ý định nói chung là đi chơi quen biết tìm hiểu thôi ờ, mặc dù có làm những cái gì đó khác nhưng mà không có ý định lâu dài mà mình thường mình nói thẳng ra với bạn nữ luôn nếu mà bạn nữ không thích thì thôi mình đi kiếm bạn khác anh đâu nói vậy thì tại vì anh biết là anh sẽ quen em mà thôi đừng có xạo nhưng mà sự sự tiền tiền cái hồi đó tiền bị trap mọi người tiền bị ờ. trap hồi đó là hồi đó là chia tay rồi mọi người nhưng mà hả bên mỹ cái tiền trội tiền tiền không biết sao tiền lú quá bị trap á mọi người nói, chung là cái thời cái thời bên mỹ thì ghê lắm bên mỹ không có như bây giờ đâu quen cái vai kiểu bên mỹ nên ok có thể là lúc đó kêu có là phớt bôi và cũng có có có, có gạ gẫm à, tiên nhưng mà anh thấy con trai vô tâm với cảm giác của bạn nữ thì như thế nào ạ à? mặc dù ngày nào cũng nhắn tin nói yêu hết ờ à, đó cái cái đó là một trong những cái mà mà thực sự là định hình cái cái từ fuckboy á là những bạn lúc mà nhắn tin á lúc mà nói chuyện á thì rất là ngọt rất là tỏ vẻ ra quan tâm nhưng mà thực chất họ chỉ muốn một cái gì đó khác thôi và anh à, anh thì ờ, nói nhưng chung... mà nó không có nói yêu đúng rồi cái ồ á được cái là rồi sẽ không bao giờ nói yêu ai hết á à, và <laughs> cái rồi bây giờ nói là I love you hay là I like you luôn yeah chỉ nhắn tin rồi kiểu là vô cute yeah, dạ, nói chung là gà gà chọc chọc thôi nhưng mà không bao giờ nói là ờ, anh yêu em lắm anh thích em lắm em phải là của anh này nọ ừ, không bao giờ tiếng ừ, rất là lắm kêu tiếng mỹ rồi mọi người ơi ừ, sợ lắm cái câu hỏi là cái gì vậy? Ừ, thì cái gì đó ừ, ý là bạn trai vô tâm thì anh nghĩ như thế nào à, bạn trai vô tâm mà phần... ngày nào cũng nhắn yêu yêu nhau yêu I love you này nọ yeah thì cái ồ thiệt sự cái ồ là con trai mà cái còn không hiểu được cái cái <laughs> kiểu đó nhưng mà nếu mà là cái ồ đặt trường hợp cái ồ với cái thằng đó thì cái nghĩ bạn đó làm như vậy là tại vì bạn đó vẫn muốn nói chuyện vừa với bạn và vừa với rất nhiều người và không muốn mất ai hết nói chung là vừa muốn nói chuyện với năm đứa con gái khác mà không muốn mất bốn đứa còn lại anh có vậy không bé hỏi cái đó là một câu khác rồi ờ, nhưng mà anh sợ mất vốn này kia nha nó có vậy đâu không thì em thấy anh không có quan tâm ai á anh nói chuyện nói chuyện ừ. gì nếu mà con nhỏ đó không thích nữa thì ok bye bye nó tính yeah, dạ, rồi thì... mọi thì... hồi xưa là kiểu hồi... cũng nói chuyện với nhiều nhiều người xong rồi cái nhỏ này nói ủa sao mày nói chuyện với mấy đứa khác vậy thì cao kiểu ok sorry không tại vì lúc đầu á là cao đã nói thẳng với người ta rồi là cái mà Carol làm giống như nói chuyện với bạn á Carol vẫn có thể nói chuyện với rất là nhiều khác, người khác và Carol sẽ làm như vậy chứ không phải là Carol nói chuyện với một mình Chị bạn mình em. đúng rồi Carol sẽ không bao giờ yêu một mình bạn đó hay là thích một mình bạn đó hết à, tại vì Carol muốn nói chung là không muốn bị ràng buộc ở một quan hệ mình muốn cái những cái mối quan hệ mình rộng mọi người mình you know you know like <laughs> biết cái chứ không á chán lắm mình phải một người lần mình đi một năm người sáu người mười người vậy đó nhưng mà mình. cái, cái điểm khác biệt á là cao không có yêu cao ờ. cũng không phải là gọi là quá thích cao chỉ là nói là nói thẳng ra là chỉ muốn vui thôi à, ờ, Carol thực sự là vẫn lúc đó cao vẫn muốn cái cuộc sống single của cao và không muốn quen một người nào hết nên nếu bạn nữ này thích cao thì cao cũng ok xong rồi mỗi tuần chán thì anh cũng thương em okay. ok tiếp theo là vậy thì đối với anh một một fuck boy có thể trở thành một good boy hay không yeah cao nghĩ á thiệt sự fuck boy chỉ là một cái face trong khoảng một khoảng thời gian giống như định hình một người con trai á tại vì một fuck boy á cái chắc luôn sẽ có một thời gian bạn nói gặp được một người mà bạn nói thật sự là thích thật sự là yêu thì of course fuck boy có thể trở thành good boy mà cái đó là chuyện rất là bình thường thì cái này á kêu cũng nói thẳng luôn á là fuck boy á thường á khi mà kêu áp dụng cho bản thân mình á kêu không muốn dùng cái từ fuck boy nhưng mà kêu dùng cái từ là mình muốn tìm hiểu tìm hiểu nhiều người để tìm được người đúng nhất đúng không anh đừng có sao đi thiệt mà chứ gì nữa of course it, it is like that nó nó Thế là anh vậy kiếm người đó chưa rồi thì nên bây giờ mình mới quay cái video này nè <laughs> à. thật ra là hồi xưa thật, tại vì tiên đã trải qua cùng theo từ cái thời mà theo chưa là ép vôi từ cái thời mà không biết cái gì hết mọi người cái thời như non trời á thì thật sự là ca tính cao hồ từ ngày xưa là một người thật sự rất là đàng hoàng rất là kiểu tử tế hiền rất hiền cho đến khi đi mỹ đi mỹ là thay đổi một trời bầu trời thay đổi luôn như năm năm đầu tiên ở với tiên á thì khác là rất là còn quen nhau nhưng mà từ cái lúc mà chia tay tiên xong là bắt đầu là tiên không nhận ra luôn như là một năm gặp lại là tiên kiểu wow who is để, this để cái hồ đính chính lại á cho dù cái khoảng thời gian mình nghĩ lúc mà chia tay tiên rồi á thì đúng là ok lúc đó Kao có fuck around này nọ nhưng mà Kao thề luôn là mình vẫn đàng hoàng mình luôn nói với người ta là mình muốn cái gì chứ mình không có cái kiểu giống như cái kiểu mà má đúng phớp bôi là nói anh yêu em nhiều quá xong rồi nói vậy với 10 con khác nhau kêu không làm được cái đó thì kêu chỉ nói đúng thôi. đâu thì không vậy thì như hồi đó tiên bị trap kêu cũng không nói không hồi đó cái đầu kêu đó tiên câu này tôi nhớ bây giờ tiên là kêu nói là uh, I can fuck around with a lot of people but not you yeah that's why uh, that's why tiên is here bây giờ tiên đang ở đây nè có nghĩa là lúc đó là tiên cũng cũng muốn kiểu chơi chơi lúc đầu quay lại nhưng mà kiểu cũng đẩy đưa đẩy đưa thì cũng lúc cũng muốn kiểu như vậy nhưng mà khai lúc đó kiểu như là không biết tại sao là khai không không có chịu như vậy mà kêu mấy con khác thì ok còn đối với tiên thì lúc đó kiểu như là mình là bạn thì mình giữ là bạn thôi mình đừng có vượt qua à. cái bước đó giống vậy tiên không biết tại sao maybe là tại vì tiên là một cũ của khai cho nên là nó rất là khó để dạ, có thể như vậy cách để fuckboy gay chú ý có nghĩa là những cái người đó người ta sẽ chú ý cái gì ở những người bạn con gái hay là con nào cũng là như con nào Uh, có nghĩa là fuckboy sẽ chú ý cái gì ừ. ở một người con gái đúng không? Ừ, ừ. Thì cái này thì uh, nói ra thì hơi hơi thô nhưng mà Cao nghĩ là yeah thì thường nếu mà Cao kiểu chỉ muốn you know fuck around thì of course ngoại hình là cái rất là quan trọng thì mình nhìn nhìn mặt trước xong rồi mình mới nhìn body đúng không thì uh... có nhìn bên trong không anh nội tâm không quan tâm đúng không nhìn bên trong nào bên trong áo hay là không. bên trong tim nói cái gì vậy em đang nói là là bên trong bên trong tâm trí tâm bên trong tâm ờ, trí ừ, hả? có quan tâm cái đó tới cái đó không hay là đó nếu mà nếu thấy ông nhỏ này đẹp nè oh, ok yeah no không cao nghĩ đối với cao thì cao sẽ không nhìn không quan trọng về cái gọi là cái tính tình tại vì cao biết mình chỉ này nọ với bạn này trong vòng một hai tuần thôi thì tại sao mình phải quan tâm về tại vì cái mục đích của mình đối với bạn đó nó không phải là tìm hiểu về tính tình mà chỉ là vui chơi thôi nên yeah, ngoại hình là quan trọng nhất muốn mà như là yêu nghịch football yêu luôn á mọi người phải có ngoại hình với bên trong luôn không not really cái này cái, cái này là sai nha Ủa, phải hả? nè mọi người nên nhớ là phớt bôi khi mà họ tìm bạn chỉ để phớt thôi á ừ, ừ, ừ. thì nó là một cái khác còn khi mà phớt bôi mà biết giống như là tìm hiểu được một người mà ờ, mình thật nhưng mà sự tại sao á. em em thấy toàn những người phớt bôi tới với em là toàn kêu yêu rồi muốn quen không mà mà toàn phớt bôi không á thì thì tại sao ý là ý là tại sao tại sao hả thì đó là cái đó là một cái chiêu trò mà mọi người mọi người hiểu không giống như là làm đang đang làm chiêu trò gì anh không có chiêu trò với bé nhưng mà cái đó là một cái chiêu trò mà thường fuckboy sẽ dùng có nghĩa là họ sẽ đánh vào tâm lý đúng là họ thích về ngoại hình nhưng họ đánh về tâm lý của phụ nữ à, đúng không có nghĩa là họ sẽ nói là em một cái tính cách quá là tuyệt vời có nghĩa là làm sao mà cho nó ngọt hết sức có thể không có ai được như em con gái á yêu bằng tay chứ không có yêu bằng mắt đó mọi người cho nên mốt bịch cái tay lại cho tôi cái nhà cái nay là tỉnh tao lên được chưa Ok, tụi vào tiếp Nhiều lắm Để em hỏi tiếp còn nhiều mà hay đó Con trai thích mà không nói có phải là chưa thích mình lắm đúng không ạ? À? cũng không hẳn tại vì thường hồi lúc ở bên mỹ cao cũng thích nhiều bạn nhưng cao cũng không nói tại vì đây <laughs> cao chảnh mọi người không cao không phải là không phải là chảnh cao đâu bây giờ nói cao thích ai nổ cao nói cao thích rất là nhiều người ai nói rồi nào dạ yeah, ở bên mỹ mà dạ yeah, nó không nói thành thích em oh, oh, too bad uh, <laughs> không cao nghĩ là cho dù có thích thì nếu mà không không muốn nói á, thì có nghĩa là một á có nghĩa là ngại quá ngại để nói ừ. à, hai là không đủ thích để nói cái hai nhiều hơn cái hai nhiều hơn nhưng mà ngại thì cũng có giống như uh, đặt ra vào trường hợp đó đi thì cũng có lúc kêu sẽ ngại đúng không cũng sẽ có lúc cái hồ sẽ không muốn là người ngỏ không tình có nghĩa trước. là con trai tiên thấy là khi mà họ tỏ tình lúc mà họ cảm thấy như họ chắc chắn là người đó cũng thích họ lại nè đúng rồi cái đó cái đó gọi cái, cái gọi là quy luật là là đèn xanh đèn đỏ mọi ừ. người thì á mình phải mình phải từ từ cho tới khi mà mình thấy được những cái dấu hiệu đèn xanh ừ. của người bạn nữ đó thì lúc đó mình mới ngỏ ý chứ mà bây giờ bạn chỉ thấy bạn không thấy nhiều đèn xanh đi mà bạn ngỏ ý liền thì có thể người đó sẽ không có thích bạn thì lúc đó mình sẽ rất là awkward nên uh, thôi thà mấy ba cái đèn xanh là mình nhảy vô luôn ừ. còn hơn là đèn đỏ đèn xanh yeah ok có một câu nữa là con trai khi quen lâu có cảm thấy chán không oh shit, oh, cái này cao nghĩ không chỉ có con trai mà là con gái nữa luôn cái này là con người luôn á mọi người tại vì con người khi mà quen tới một cái mức mà từ 6 tới 10 năm á 80 phần trăm đều chán hết ừ. trừ khi bạn cưới ừ. còn nếu mà quen mà chỉ quen quen bạn trai bạn gái thôi à, thôi á ừ. thì thiệt sự sẽ có ngày chia tay cái này là nói thiệt tiên nghĩ là tiên không thể nào quen ai trên 5 năm hoặc 6 năm mà Tiên không cưới người đó Yeah ờ, Độ tuổi bây giờ, độ tuổi bây giờ nè Ví dụ như hồi xưa thì không nói, hồi xưa thì còn quá trẻ Ví dụ 17, 18 đó thì Tiên không nói Nhưng mà ý là bây giờ mà quen ai mà 5, 6 năm rồi mà mà mà người ta không hỏi, hỏi cưới là chắc Tiên cũng rất là khó để có thể tiếp tục quen Mình quen nhiêu năm rồi? Mới có một năm à, Mới có, mới có một năm à Bây giờ tính ngày xưa giờ đúng không? Mình, mình 8 năm rồi, bây giờ hơn 5 năm rồi chích bà 8 năm rồi đó mọi người nhưng mà ý là thật sự là như vậy tại vì còn nếu mình hỏi là có chán hay không thì tiên nghĩ là tùy vào cái người đối phương của tiên là ai giống như là tiên có thể quen cái người một cái người trước của tiên mà tiên quen một tháng rồi tiên cảm thấy như là má nó tính tận tay rồi nhưng mà quen mà tiên nhìn mặt kêu chắc 8 năm nay rồi mà tiên vẫn thấy nó nó không thấy không thấy chán thấy thấy nó rất là giống như là ngày đầu mới yêu vậy không biết nói gì có có nghe nó too much không nhưng mà tiên thật sự cảm thấy vậy tại maybe là tại vì đây là người mà tiên cảm thấy là sẽ lâu lâu dài cho nên là rất là <laughs> à con này con cuối này là là bên này bị bị tao nói mấy lần rồi việc like hay thả tim các bạn nữ khác có quan trọng lắm không chị nếu chỉ like thôi thì sao ạ à? Cao nghĩ việc mà con trai like hình con gái là chuyện rất là bình thường Nếu mà bạn gái nào á, mà bị gọi là Insecure Bị bị offended, bị gọi là Insecure đó ý là không có tự tin về bản thân không không ý là bị giống như nếu mà bạn gái nào mà không thích con trai mình like hình của con gái khác á, ờ, thì ờ. thường bạn gái đó nói thẳng ra á, là không tự tin vào bản thân của mình ờ. và thực sự KO thì cho dù hình giống như bộ KO đi like hình trai này nọ KO cũng chả quan tâm tại vì nhưng mà dạ. anh có thấy vậy là là người ta nghĩ là mình không quan tâm không not really cái này á thiệt sự cái việc mà giận nhau vì bồ like hình gái là một cái chuyện rất là hồi học. xưa mấy rất là tiểu xưa, học luôn á xưa tiên là mọi người Chứ... áp những người không liên không tin không thể tao áp mà cũng không quen ai cũng áp friend facebook thì áp thôi that's, that's the point kiểu thì mình áp thôi giống như không không phải là quen biết nhưng mà quen qua bạn của bạn đúng không thì vẫn áp là chuyện rất là bình thường hồi xưa mà tiên thấy vậy là tiên chửi hồi xưa mà like hình gái là tiên chửi còn bây giờ hả yeah. làm gì bây giờ cũng xả láng nói chung là cao một khi mà giống như nếu mà bạn gái cao mà bật mình khi cao like hình của gái khác á, thì cậu nói thẳng á bây giờ em không yêu được em không yêu tại vì cái này là chuyện rất là bình thường nếu mà em có cái tính trẻ con này anh không yêu em được nên vậy thôi bạn là tôi nghĩ là like hình đó like hình nó không phải là cái gì mà quá lắm mọi người mọi người đừng suy nghĩ yeah. quá nhiều nó chỉ là like thôi á tại vì thật sự tiên cũng like hình những những người khác và những con trai chẳng hạn thì tiên thấy là like tại cái tấm nó đẹp thôi mọi người thiệt là tiên chỉ nghĩ như vậy đơn giản là như vậy thôi nhưng mà à, đôi khi nhiều bạn thì sẽ cảm thấy như là tự ti với là ồ anh like hình con này như là anh thích nó đúng không anh follow nó là anh thích nó đúng không thật ra thì á đối với tiên á follow bộ mình follow những người con gái là bạn á thì tiên hoàn toàn ok nhưng mà follow những người con gái không phải là bạn cũng không quen biết cũng không biết là ai á thì coi mày coi chùm tao <laughs> mày coi chùm tao là hiểu không Ok mọi người, vậy là đã hết video này Mong mọi người sẽ có thêm nhiều tip cũng như là biết thêm về uh, Nếu mà những bạn trai đó, bạn uh, cách cư xử của những bạn đó như thế nào thì mọi người có thể hiểu rõ hơn à, từ một khía cạnh của người con trai tại vì tiên hôm trước của tiên thì là tiên là một khía cạnh của người con gái cho nên là có thể là nó hơi bị uh, ờ, one sided nó nó hơi bị một bên một chút nhưng mà hôm nay có bên bên bên đàn trai thì sẽ giải thích dễ hơn cho mọi người hiểu cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem hết cái video ngày hôm nay cùng tiên và Kylo và hãy follow Hello. Hello. Cũng như là Tiên ở trên Instagram cũng như là subscribe YouTube của K hai và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nha. Bye bye. Bye.